Hello everyone, welcome to my channel. Let's go, tem dân, tem dân chủ, tem dân chủ. quá nguy hiểm luôn Ui Nguy hiểm quá Ôi trời ơi Khó quá 馄饨 Good sao đơ nhỉ sao bị đơ đấy Yeah. 多伦。 Ih, berarti ngarang. Woo! 真的比以前。 Yeah.